Nhân dịp đầu năm mới, Lộc hân hoan được gửi đến mọi người lời chúc an khang, thịnh vượng, phát đạt. Cũng trong dịp năm mới này, Lộc chia sẻ đến mọi người ba phiên bản của T1 năm 2021 tại Việt Nam có những điểm gì khác nhau. Ba phiên bản T1 2021 tại Việt Nam mà hôm nay Lộc muốn chia sẻ đến với mọi người có tên gọi là thứ nhất T1 Elegance T1 Luxury hay còn gọi là T1 Top Line và T1 Luxury S thì hôm nay Lộc sẽ chia sẻ chi tiết ba phiên bản có những khác nhau như thế nào Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ T1 Elegance nha mọi người Ngoại hình của T1 Elegance thì giống như T1 Luxury Top Line Và à, ngoại hình thì cũng không có gì thay đổi Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong ở bên này nội thất của xe T1 Elegance được trang bị ghế nhung đây mình xoa lên mình nhấn thì mình thấy nó cũng rất là mềm mại cái ghế nhung này là chất liệu nó được kết hợp từ sợi lông cừu về cái phần mà di chuyển ghế điều chỉnh ghế xe của mình có massage ghế có bơm bơm lưng nè bơm lưng cũng là bằng điện có cái tính năng bơm lưng ở đây nè ở đây nha nó sẽ bơm cái phần này lên hạ hay bơm mọi người thấy nó di chuyển á khi mà mình ấn vô đây thì nó sẽ di chuyển nó có một phần nữa đó là ghế thì điều chỉnh bằng cơ đó mấy cái điểm này di chuyển hay là nâng cái đùi này lên bằng cơ à, di chuyển về phía trước ở đây cũng bằng cơ đó là về phần à, nội thất tính năng massage ghế được ưu tiên cho hai người ngồi phía trước và chúng ta cũng biết rằng với tính năng massage ghế này thì nó sẽ rất có lợi cho những quãng đường xa của chúng ta. Đối với phiên bản Tiguan Elegance trở lên của ờ, xe Tiguan 2021 thì đã trang bị màn hình digital cockpit. Màn hình ờ, này rất là đẹp và nó có ba cái giao diện. Nó cũng ờ, giống như màn hình digital cockpit của xe Tiguan Luxury S và Tiguan Luxury Topline. Tiguan Elegance được trang bị camera lùi camera lùi khá là nét và nó có những cái hình thức để mà mình quan sát nè à, phần thứ nhất là ba cái khoảng cách đúng không ạ rồi phần thứ hai nó, nó là những hình thức để mình quan sát ừ, cái camera lùi phía sau của mình đó. mình có thể tùy vào mình mình chọn nha mọi người à, ở đây là như vậy hoặc là cái ánh sáng đó. mình có thể điều chỉnh cái ánh sáng của cái camera lùi khi mà mình bật lên đây mọi người nha rồi. Iligan đã được trang bị về tính năng hỗ trợ đỗ xe. So với ờ, bản highlight 2018-2019 thì Iligan được trang bị hỗ trợ đỗ xe cũng là một cái tính năng rất là hay. Và tiếp theo đây là chiếc T1 Luxury hay còn gọi là Luxury Top Line. Về ngoại thất, nó giống như chiếc t Elegance Lộc vừa giới thiệu. Nó có một chút khác biệt ở bên trong nội thất. Chúng ta hãy cùng đi vào bên trong để xem điểm khác biệt của nó nhé. Điểm khác biệt duy nhất của chiếc Elegance và chiếc T1 Luxury đó là bộ ghế da. Thay vì Elegance là ghế nhung thì Luxury trang bị ghế da và bộ ghế da chúng ta đang xem đây là bộ ghế da màu nâu ngoại thất màu trắng và ghế da màu nâu một điểm nữa đó là ghế được điều chỉnh bằng điện thay vì elegance là chỉnh cơ thì luxury được chỉnh điện về massage thì cả elegance và Luxury đều massage hai ghế phía trước. G1 2021 và đều trang bị đó là màn hình digital cockpit rồi mọi người và hỗ trợ đỗ xe. Thì à, cái bỉa và cái bản cao nhất của nó là bản Tiguan Luxury S. À, đối với bản Tiguan um, Luxury và Tiguan Elegance nó um, hầu như là giống nhau hoàn toàn và bây giờ Lộc sẽ chia sẻ với mọi người khác biệt nhiều nhất đó chính là T1 Luxury S 2021 như thế nào thì chúng ta hãy cùng ờ, đến với chiếc T1 Luxury S nha mọi người T1 Luxury S T1 Luxury S khác biệt trước tiên ở ngoại hình đó là cảm trước dạng thể thao nhìn qua uh, T1 Luxury S chúng ta thấy sự mạnh mẽ ở phía cản trước đó à, bây giờ mình sẽ đi một vòng ở phía trước nè để chúng ta thấy khác biệt hai bên và nó được uh, trang bị camera 360 độ đó là cái bên ngoài camera 360 độ của T1 Luxury S với những góc nhìn khác nhau từ trên xuống hay là phía trước phía hông về phần nội thất ở bên trong T1 Lux CS được trang bị là ghế da Vienna ghế da Vienna này khác với bản T1 Luxury mọi người thấy những cái đường chỉ của nó rất là đều à, những cái đường chỉ nội thất này thì uh, đối với T1 Luxurious nó sẽ có ba màu nội thất đó là màu cam đen màu đen và màu xám trắng mọi người hãy nhìn qua ờ, đối với chiếc xe này thì chúng ta thấy nó đang là màu màu đen rồi à, Lộc sẽ quay cho mọi người một chiếc xe màu cam đen và một chiếc xe màu xám trắng về cái phần nội thất bên trong nhé đây Lộc chiếu cho mọi người màu cam đen của ghế nội thất T1 ờ, Luxury S chúng ta cùng xem qua giờ lọc chiếu màu xám trắng cho mọi người xem để thấy được nội thất phong phú của T1 Luxury S màu đen, màu cam đen và màu xám trắng màu xám trắng này nó trên cái ghế thì nó có cái viền màu đen nó cũng là full màu xám trắng là nội thất nó full hết luôn á từ táp lô cho đến ghế đều là màu xám trắng màu này cũng khá là đặc biệt nếu trang bị cái màu này trên uh, chiếc xe Tiguan thì nó sẽ khá là sang đó lọc chiếu hết cho mọi người xem cái full màu xám trắng của nó là như vậy nhé về phần ghế nè phần ghế ghế được chỉnh điện à, chỉnh điện chỉnh điện đến 14 hướng cho người uh, ghế lái và phần ghế lái thì có 3 vị trí nhớ ghế à, mọi người thấy nhé à, thay vì chip G1 Luxury và Elegance là nhớ uh, massage ghế còn cái bản này là nhớ ba vị trí ghế cho T1 Luxury S rồi chúng ta nhìn xuống dưới luôn ngay cái ờ, bệ để bước lên nè bật bước lên thì mình sẽ thấy có chữ ọp wrap và nó nhấn mạnh cho chiếc xe này mang tính chất thể thao T1 Lexus S có thêm option là Heads Up Display đây là công tắc của nó khi chúng ta muốn sử dụng tính năng này thì chúng ta nhấn vô công tắc nó sẽ mở lên một tấm kính và trong tấm kính này sẽ được thể hiện hai thông số số km và rule control. Khi chúng ta muốn sử dụng thì cứ ấn vào công tắc mà Lộc vừa giới thiệu với mọi người đó. Hai cái chế độ này đó là chế độ về màu color chamber này thì màu de, ừ, cái màu default bình thường là nha. Bình thường thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ là màu trắng cái hiển thị ở trên đây nó sẽ là màu trắng cho cái số cái số km đó đúng không ạ là màu trắng này mọi người nhìn nha đó khi chúng ta để chế độ when snow thì ở đây nó sẽ hiện lên là màu xanh còn để default thì như lúc nãy là màu trắng nó sẽ có hai cái khác biệt ở đó và thêm một phần nữa là cái dryness cái brightness này á là cái để mà mình chỉnh cái độ sáng của nó như lúc nãy mình sẽ để 100 đúng không thì mình có thể mình để cái độ sáng này là 5 55 này 60 độ sáng của cái cái ờ, hiển thị số km và cái rui control lên nó sáng vừa hay sáng ít á thí dụ mình để 55 ờ, thì 50 thì mình thử xem cái bên đó nó như thế nào nha đó mình mình để 50 thì có vẻ nó mờ hơn đúng không ạ lúc nãy mình để 100 thì nó sáng hơn đó những cái mà nó hiển thị lên cái heads up display này của mình á là cái số uh, km và cái rui control uh, nó thể tắt mở tùy mình mình muốn mở lên thì mình ấn nút mình nó sẽ đưa cái tấm kính này lên còn nếu mình không muốn sử dụng thì mình tắt nó đi thì nó sẽ hạ cái tấm kính này xuống đó mình tắt đi rồi mình chỉ cần ấn vô thôi nên nó sẽ tự nó hạ tấm kính xuống nha mọi người ok đây là cái head up display nha mọi người vào đây để có thể chọn được những cái nhu cầu của mình đó cái brightness nó sẽ thể hiện là ừ, về cái độ sáng của cái thông tin số km hay là rule control mà nó hiện ở trên cái head up display cái thứ hai là cái màu mình có thể chọn được cái màu default thì nó sẽ là màu trắng còn Grand Snow này nó sẽ hơi là màu xanh xanh trắng nha mọi người lúc nãy Lộc đã có chiếu cái này mình muốn thể hiện cái rule control này hay không thì mình tiếp nó còn không thì mình tắt nó đi đó đó là cái head up display nó sẽ thể hiện những cái thông số đó lên nha mọi người đó. rồi quay cho mọi người rõ về cái thông số đó thêm một điểm nữa đó là loa DIN audio thì chúng ta cũng biết là Dynaudio là hệ thống loa được đến từ Đan Mạch và trong nó là một trong những hệ thống loa rất là xuất sắc loa thì nó trang bị là 10 loa trên ờ, bốn cái cánh cửa là sẽ là 8 loa ngay phần ờ, trung tâm cũng được trang bị thay vì cái cái phiên bản um, T1 Luxury và T1 Elegant thì ở đây nó sẽ là một cái hộp chứa đồ trên uh, T1 Luxury S ở đây nó sẽ trở thành một cái loa thương hiệu Din Audio nằm ở đây chiếc loa sub được trang bị phần uh, trong lòng cái bánh xe sơ cua ở phía sau phía sau cái cốp chiếc loa shop này góp phần thêm cái độ hay cho hệ thống âm thanh loa DIN Audio trên T1 Lux Những thông tin cơ bản trên Lộc mong muốn chia sẻ đến quý khách hàng để bất kể ai đang tìm hiểu về xe T1 đều có thể nắm bắt dễ dàng. Lộc luôn sẵn sàng tư vấn về sản phẩm xe rõ ràng, chính xác với thái độ chân thành nhiệt huyết. Về phần ưu đãi và khuyến mãi, luôn luôn được thể hiện một cách mạch lạc. Cách riêng, tất cả các khách hàng ở tỉnh sẽ được hỗ trợ đăng ký xe, hỗ trợ giao xe tận nhà, hỗ trợ hướng dẫn xe, hướng dẫn sử dụng xe một cách chi tiết nhất giá cả ưu đãi nhất, đặc biệt cho khách hàng tại tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người hãy đăng ký kênh để Lộc có thể tiếp tục làm những video tốt nhất, chi tiết nhất về xe Volkswagen cho mọi người để mọi người nắm bắt uh, thông tin tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.